rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật ở bên cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn có thể lựa chọn thì ờ, đầu tiên đây là bếp số 1 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC 330 SB bếp số 2 có giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma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 giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma model bếp là IC 360WA đây là chức năng nấu cơm nấu nước sôi và nấu cháo ở đây sẽ có rang xào nè đây là chọn nhiệt độ chiên bên đây là hẹn giờ no hẹn giờ được cả ba bếp nè giá là 4,7 triệu bếp bếp ờ, số 8 bếp số 9 giá 2,3 triệu thì bếp là Rinnai ờ, nè model là kzm 61 csgrt giá 2,3 triệu bếp này tích hợp hai cái tính năng ở đây là nút 3 giây rang chiên nè và đây là tính năng ờ, hẹn giờ bếp nướng bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB bếp số 10 này có giá là 2,8 triệu bếp số 12 có giá 2,4 triệu hiệu bếp là vinay model là KGM64BE bếp số 13 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800B bếp số 14 giá là 3 triệu thì bếp là Paloma model là IC N86KB thì ờ, tôi sẽ giới thiệu tiếp một số dòng bếp kính bên cửa hàng của chúng tôi thì đầu tiên ở đây bếp số 15 có giá là 8 triệu thì bếp là Rinnai model là RTS61 AWR10RN đây là cái dòng bếp kính của Rinnai mặt kính cường lực phụ kiện đi kèm sẽ là full inox và bếp nó tích hợp full chức năng đây là hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo bên đây là nút 3 ờ, dây rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm bếp này có giá là 8 triệu số 15 thì đây là dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được ừ. tiếp theo là bếp số 17 giá 4 triệu hiệu ờ, Tokyo Ga thì Tokyo Ga này nó chỉ là nhà phân phối ga thôi nó sẽ những cái dòng bếp của Rinnai, Paloma hoặc là Haman mang về để mà tặng hoặc là bán cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp của Haman bếp này nó cũng ờ, thiết kế là mặt kính là kính cường lực nè và bếp full chức năng hẹn giờ là hẹn giờ cả hai bếp nấu nè chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng tự động thì đây là một dòng bếp phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model là RTE S66VCTSB thì đây là một cái dòng bếp mặt kính cường lực nó sẽ full inox và full chức năng đây tích hợp ở đây là sẽ có full chức năng nè tiếp theo là bếp số 19 giá 4,8 triệu hiệu bếp cũng là Rinnai model là S660 VGAS đây là một dòng bếp mặt kính uh, cũng full inox và full chức năng hẹn giờ nấu cơm nấu cháo nè đây là nút rang xào nấu nước sôi và hâm đây là chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động tiếp theo là bếp số 20 bếp này có giá là 8 triệu đây là một cái dòng bếp của Rinnai đây là mặt kính cường lực của nó nè đây mặt kính cường lực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 đây là ngoại thất bên ngoài ở phía bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để mình phòng chống đi trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện thì ờ, con bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 10 năm 2017 đây đời còn rất là mới bếp được thiết kế ở đây sẽ có lò nướng đây đây là lò nướng này các bạn có thể ờ, dễ dàng vệ sinh cũng như là sử dụng đây các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình phải đốt lửa than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 việc uh, của vấn đề là bếp nó sẽ bị khóa ra lại thì để sử dụng đó, các bạn chỉ việc gạt về bên trái nè là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gạt bên phải là tắt chế độ rang chiên thì hiện tại trên thị trường lúc này chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là có phân phối những cái dòng bếp lắp đặt những công tắc rang chiên như thế này thôi nếu mà các bạn xem á mà có nhu cầu mới lắp đặt á, thì các bạn cũng thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà được lắp đặt công tắc này để giúp chúng ta có thể chế biến những món chiên rang nó thoải mái hơn à, <coughs> biết nó đã tự động giảm nhỏ hơn lửa vì nó đã đẹp cái nhiệt độ cao đây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 thì khi mà các bạn thì khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á thì chúng ta có để hộp pin này trống đây chúng ta phải lấy pin ra bên ngoài hết vì uh, nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á mà các bạn vẫn lấy pin trong hộp pin á thì uh, khi mà hết thời gian cho nó cấm á thì biết nó vẫn sẽ hoạt động bình thường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 biết nó khóa ra công tắc vẫn ngoại bình thường nè thì bếp này sẽ được bảo hành một năm cho các bạn thì trong vòng 10, 10 ngày đầu tiên á các bạn sử dụng nếu như mà nó có xảy ra lỗi về kỹ thuật thì bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ đổi trả lại cho các bạn biết mới với cái giá trị tương đương thì ờ, với con clip này á, khi mà các bạn đến cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây cho xin một cặp kiền đây đây là một cặp kiền dự phòng thì, uh, các bạn sẽ có là tổng cộng là hai cặp kiền một kiền bếp đây và được tặng kèm một cặp kiền nữa thì nó sẽ giúp các bạn kéo dài cái uh, thời gian sử dụng bếp hơn thì một cặp kiền như thế này á tuổi thọ của nó sẽ vào khoảng từ 4 đến 5 năm với hai cặp kiền này các bạn sẽ có thể kéo dài thời gian sử dụng hơn